Em à, Tiến Bia Sơn Giả Gỗ Giả Đá xin chào quý anh chị các bạn nhé Hôm nay em sẽ review cho quý anh chị và các bạn à, xem cận cảnh xem nghệ nhân Huế đắp vẽ rồng quý anh chị nhé Cắt mảnh chai mà đắp vẽ luôn ạ Cỏ bình phong quý anh chị nhé Và đình chùa đền nên là cái thợ nghệ nhân Huế ạ Đây là các à, non màu Các non màu sơn để đắp vẽ quý anh chị nhé bạn nhé đây bắt đầu ờ, nghệ nhân các nghệ nhân người Huế ờ, đang ờ, cắt mảnh chai đấy nhá anh cứ uh, nhiên như viên đâu thì thì em kênh làm kênh youtube mà có hai kênh Tony Tiến Sơn Đòn và kênh Tiến Bia Sơn Giả Gỗ Giả Đá mà thì chuyên về đắp vẽ sơn trước thì em chuyên về các công trình xây dựng review cho quý anh chị đấy mà nghệ nhân vừa cắt mảnh chai đấy em zoom nhỏ để quý anh chị nhìn đấy đây cái bình hoa đây cái nào cái chai này cắt ra này bấm này. nguyên cái bình hoa đây quý chị nhé cắt sẵn rồi à, các nghệ nhân đắp à, bằng kìm và bằng à, bay quý chị nhé xi măng keo đây là những hình con rồng mình đắp sẵn thành một con rồng thì chúng ta mới chơi mảnh chai vào quý chị ạ đây là nghệ nhân cường tứ hạ quê huế phải không phải tứ hạ không anh cường nếu là nghệ nhân thì phải nói nghệ nhân À, như quý chị đã bên đây thì à, có dưới dưới là một à, bác hạ người hạ trạch luôn nhé à, bác đang à, kẻ sơn ở dưới đây dưới gần cái chỗ chân quỳ ấy, đang à, quét sơn màu vàng thế là mỗi người một công việc quý chị nhé bốn à, năm à, thợ à, đây là các à, dòng à, sơn như quý chị đây thường thường thì à, em cũng được cái duyên là được cấp cái thằng bn sơn bia này quý chị nhé các màu đây đấy là màu kìm đây là màu ngói đỏ màu đỏ đây quý chị đang đỏ đây rồi Tiện đi công việc thì gặp mấy bác đắp vẽ thấy hay đẹp quá để chia sẻ cho quý anh chị xem cái cách đắp vẽ vẽ thôi cái đó có bỏ bột à, xi măng trắng nha anh cường ờ, xi măng đen với xi măng trắng keo đó thì nó dẻo đấy nó đỡ nứt chứ độc xi măng trắng là nứt các bác có rảnh thì lên ờ, trên kênh ờ, xem thử mai mốt em ờ, phát trên kênh nhé bác cường nhớ đấy tiến bia sơn giả gỗ giả đá gõ vắt ra là ra cái kênh còn có mặt em luôn dạ với uh, to ly tiến sơn đòn dạ anh gõ này em đứng lên trên uh, ấy luôn đấy anh gõ nên ờ, chuyên sơn giả gỗ cầu thang là em cũng nổi lên trên google luôn vì em làm cái cái video nó nhiều video về cái sở giả gỗ nó nó sale nó được đặt ăn ăn đề xuất ấy. mà các bác ờ, kết trên phay đi em chia sẻ trên phay á đây là nguyên cái bức tranh này đã xong rồi quý anh chị nhé vẽ ờ, mây trời và mảnh chai đây cái cái ờ, cái này là cái cái, cái tùng nha bên cái, cái mai đúng không đúng đó bên cái, cái mai bên cái, cái tùng này. bên đấy là con con rồng quý anh chị nhé một bác thợ này đang đắp với cái trụ cộng làm con rồng này quý anh chị này. em sẽ review từng công đoạn một quý anh chị đang đắp hình à, dành con rồng đây quý chị bằng xi măng keo à, cái này mình đắp sơ qua xong là chút à, có thể ngày khác các bác thợ để đắp, đắp mảnh chai cho nó khô kết, kết dính đây, đây, đây mảnh chai như bỏ như này của chị này tạm thời như vậy sau này nó sẽ làm một cái trụ và làm con rồng như vậy luôn quý chị nhé đó hình con rồng đây quý chị đây các nghệ nhân thì đắp vẽ thì rất chuyên nghiệp của ta hầu như là đắp vẽ đình à, toàn quốc của chúng ta thì đình nàng hoặc là chùa đình chùa thì hầu như là các nghệ nhân ở Huế các bác ạ trên mái ngói đang làm cái đằng sau đấy là một cái đình như gì nhỉ đằng sau là một cái đình đã hoàn thiện xong rồi đó đằng sau là một cái đình đã xong rồi nó hơi ngược ánh sáng còn à, dưới đây là cái bao mảnh chai là họ đã cắt sẵn này quý chị này đây này đây là bình hoa quý chị nhé cắt sẵn bình hoa để chúng ta bấm kìm đây Đó, các bác vừa đắp ảnh chai mà các bác vừa sơn quý chị nhé tức là phần sơn kìm đã lót rồi giờ thì quét sơn màu thôi chắc là qua tuần em cũng ờ, sắp xếp một ngày nào rảnh em ra dạ dạ ra hạ trạch ạ để làm nốt cái trụ cho cái bác ấy. không phải vì bên ờ, anh phú nói vậy cũng ngại chứ đúng không coi như là gọi là cái nhà thờ đấy nhà thờ của anh phú luôn nhé kết nghĩa thì coi nhà thờ anh phú thôi cái bên này là cái cây cây mai cũng vậy nhé hình cây mai đã vẽ mảnh chai đấy ạ cũng anh cũng vẽ vây trời mây trời mà sơ qua đâu chưa xong nó còn cắt tỉa thì vẽ tiếp nữa cũng vậy đây là đang ờ, công đoạn ờ, thi công đến em đến vậy thì em thấy em hình dung nó đây này. cái trụ bên đây là đắp mảnh chai xong rồi quý anh chị nhé nhưng cột trụ bên đây đã đắp mảnh chai xong rồi đắp kiểu con rồng đấy quý anh chị nhé. bên kia đang đắp xi măng còn bên đây thì đã, con nân đã xe nghe con nghe nân đã xong rồi quý anh chị này trụ thì đợt phải trụ là, là, là rồng rồng uốn lên quý anh chị Ở trên còn đắp vẽ dần mà chưa xong quý anh chị nhé. chưa đắp vẽ chưa sơn nữa. cái phần này đã xong rồi thì để mình mới sơn thôi quy trình của các nghệ nhân đang đắp ấy, em quay một chút nữa em xin phép dừng lại nhé xem à, bác Cường bác à, cắt cái nắp cái mảnh chai một chút thì em cũng xin phép nhé để buổi mô không biết là phải à, chắc qua Tết đi khám Huế thì vô chắc là khả năng vô Vinh chơi chuyến đấy bác Cường ạ về em với Vinh cũng chơi rưỡi cũng vui lắm thân tình tội tức là làm ăn không gặp thời thì phải chịu thôi chứ À, anh anh cả của Vinh bán cà phê gì ở các đoạn đường 1 đấy ngon lắm phải không? Nếu bác gì cũng quên rồi giờ không nhớ nữa. Thì biết nhà anh ăn đông anh em lắm. Ừ, đâu lái xe đó, có ô tô đấy đúng đấy. Vinh trước kia đời nào mình cũng mua mua cái lại có cái, cái, của cái xe ô tô cũ của công ty ờ, Đông Á thanh lý cho Vinh mà. Không biết. ở cái xe đen đúng rồi, hình như <laughs> hình như cho học viên à, bọn lái xe thuê tao đấy nghe đặt bảo mua cho bọn nên thuê mà bọn học lái ấy Vinh làm cũng à, lận đận lắm Thế dạo này em thấy này đi bắt cá trình trong Huế đấy nhé Trong Huế thì nhiều cá trình trong rừng lắm mà à, trong trong đúng rồi, trong rừng lắm mà anh anh được. Ở trong khe đó. Vinh à, chụp trên Face có mấy con cá trình đưa lên trên ấy, hỏi có anh em nào có nhu cầu không? <laughs> Ừ. Rồi cuối video em à, Toàn Lê Tiến xin à, Tiến Bia Sơn Giả Gỗ Giả Đá xin phép dừng đây nhá. Quy trình đắp vẽ của các bác thì à, đây thì em sẽ review sau quý chị nhé. Hôm nay thì em xin dừng đây xin quý chị xem thấy hay thì nhớ tặng em một like và anh chị em nào chưa bấm nút đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em Tiến Bia Sơn Giả Gỗ Giả Đá có video mới là quý anh chị là người đầu tiên nhận được nhá. Em xin chào lại quý chị video sau ạ.